ほらクリックリリックトラックメイク誰の口だ無償シッター両手を掲げて拍手したチャージにワイシャツ chúng ta sẽ chốt uh, event À nhầm giveaway uh, Rất có chờ luôn ừ. Cái bài giveaway đâu ta Mọi người hãy tham gia uh, group cộng đồng sao nhỏ nha Mặc dù ta biết là tính ta trong hiện tại trong cái livestream này chắc ai cũng tham gia hết rồi quá Sợ ghê xem like có sáu tượng dạ thì hả con đặt comment để em đặt thay cái ra ủa có đặt mà nãy giờ cả mớ nhưng mà chị không thể đọc một cái dạ cô ừ? um, à, thì à, sáu uh, người sáu người xem thì bắt năm người lê này gì đó sâu lắm lọc bớt đi ngoài em ra nha đẩy lên quá Ok, chúng ta có số 15 là số đầu tiên nè. Tiếp theo là 92 nè. Thầy không có sự chuẩn bị. Ủa? Tại sao xuống được dòng vậy không? Enter, ăn nhầm. Ờ, enter. À, ok chúng ta sẽ có những xéo tiếp theo là ờ, sáu mười ba rồi tám mươi bốn nói như chị đều má chị để <laughs> ok sáu 65 nè ai trúng lâu đây <laughs> à, 12 con quỷ mèo này tiếp chúng ta sẽ có 60 10 của roi này, ờ, 26 em 20 em 20 rồi tiếp ờ. là nhỏ 26 nè rồi tiếp là số 18 nè rồi tiếp là số 7 nè rồi chúng ta 07 có 04 số 04 nè rồi à, từ từ từ từ nào mình đánh nhầm từ từ từ cái này chưa tính nha tự nhiên đánh nhầm quay trời trời quay đó đây năm của ai vậy từ từ Sorry đi bạn 65 nha cái này là chưa có hết số nha trời ơi 65 ai ạ từ từ 65 một kia em nha Mày quá bà lo bà ghi số đi từ số 4 rồi ai từ, từ, rồi số 11 rồi. Trời, bà, có thể, quá. bà nè bà có thể ghi cái tên của người đó ra sau cái số nè số 16 nè Không, vậy thì nó lại ít quá Ờ, chúng ta có số 99 là của Isima nè Tiếp theo là số 22 trời số trùng nhau nhỉ Rồi số Sau thì lấy Khoan à. nếu mà ra cái số đó thì lận À cầm hai cái số đó quay thêm lần nữa 21 nè Ờ Số 1 Rồi chúng ta có số 75 Ok trùng số nào không ta Ok bắt đầu quay nha Ê nhưng mà quay cái gì nó bị tiếng á sao tắt tiếng trên web vậy Thôi Kệ đi Ok <clears throat> Sẵn sàng chưa chúng ta coi số đầu tiên này Bác quậy nhà Mười là Ta hy vọng không bị bệnh quyến các bạn này Hai mươi Chúng ta có Hai mươi bạn Số 15 Số 15 bạn nào đây Từ từ Bạn 18 số 15 số 15 đôi à số 15 đi. bạn đầu tiên luôn ok thì lại đánh dấu nè không nha ừ. cái số tiếp theo mà của bạn thứ hai là lặp lại cái vòng nha <laughs> ok quay tiếp nè chúng ta có một tám <laughs> mười tám thiệt nè Ủa 18 thật hả? Ừ 18 20 18 Ok 18 cái gì không? Ủa là là gì nên giấu lại Ở ờ, thế Ủa đôi mươi đôi mươi đôi mươi của em đâu Ok dục dục số 18 ra Còn một bạn cuối cùng nè Đôi mươi của em đâu Quay Đúng kiểu sổ số luôn đó à, à, Cây sổ số nha Số Số 4 số 4 bạn nào đó ờ, ờ, ờ, à, số 4 là ai gì ok Buồn. chương trình là giết quay của chúng ta đây là kết thúc rồi là chị thấy điện nữa Sầu. cái này là không hề có một sự sắp đặt nha cái này do cái gì đó gọi là nó nó hack hack web nha hôm trước mà dạ. trước trước khi trước khi vừa quay là nó kêu là hack web rồi đó đây là cái này do nó nha chứ mà nó biết gì trơn nha mọi người ok マイハウス、イスタンボール、ニューハウス、エレクトロハウス、ブラックドライバー、通ンラッシュ、アブプなロードはテンションマックス、ハウスダスト、ノンフィクション、花粉症にはマスクメロン、カーソル待ってよ、クラクション、ほら、クリック、リリック、トラックメイコン、おしゃれな口だ、無償センター。 絶対的よ Everyday, every night, track me